Hoàng Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình Và mình là Hoàng Giang đến từ hoanggiang.com Và nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh youtube à, Hoàng Giang ấy Thì nhớ nút à, subscribe, à, đăng ký kênh youtube Cũng như bật nút chuông báo nữa chọn là tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn là miễn phí từ Hoàng Giang nha và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang sẽ chia sẻ giới thiệu cũng review cho bạn một app chúng ta đặt đơn để kiếm tiền là ngay trên chính điện thoại của bạn luôn nha.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 Sau đó mục login password đấy, bạn tiến hành tạo một khẩu đăng nhập nha. Rồi kế nữa mục confirm do password thì bạn tiến hành nhập lại một khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên đây này. Sau đó mục transaction password bạn tiến hành tạo một khẩu thanh toán hay chính là một khẩu rút tiền nha. Và sau đó một mã mời mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình nha và cuối cùng nhấn nút à, register now này để anh à, đăng ký tạo một tài khoản sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nha thì lúc này sẽ một thông báo như này này là chào mừng này thì ở đây sẽ có rất nhiều cấp vip nha nếu bạn nâng cấp lên vip 3 này thì bạn sẽ nhận được thêm 5 đô nha tức là đối với vip 1 vip 2 thì chúng ta sẽ không nhận được à, số tiền này nha tương tự thế là vip 4 này sẽ nhận được 10 u rồi vip 5 vip 6 vip 7 và cùng là vip 8 nếu bạn nâng cấp lên ấy, các bạn sẽ được lên tới uh, 300 u thôi nha Kế tiếp là các số tiền cũng như là phần thưởng khi bạn mời người giới thiệu mà họ nạp tiền này. Ok, sau đọc xong rồi bạn nhấn vào confirm để xác nhận nha. Giờ thì đây chính là giao diện là trang chủ của app này. Và khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công ấy, chúng ta sẽ nhận ngay được 4 ờ, đô hoàn toàn miễn phí luôn nha. Và chúng ta phải nạp ít nhất thêm vào một đô nữa để chúng ta có thể ờ, đủ điều kiện để đặt đơn kiếm tiền ở trên app này nha. Vậy làm sao chúng ta thể nạp tiền ạ? Bạn sẽ nhấn mục ờ, recharge tức là nạp tiền ở mục home tức là trang chủ cho mình này. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví UST của bạn, mạng à, TLC20 nha. Bạn nhấn vào copy để thành sao chép này, sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronnet, MetaMask rồi Honor vân vân nha. Kế tiếp vào quét mã QR này hoặc là chuyển tiền địa chỉ ví này để anh nạp tiền nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ thấy anh nạp tiền luôn để bạn à, quan sát dễ du nha. Ví dụ đây mình à, truy cập vào ví Binance của mình này thì uh, chia thêm ấy bạn nào mà chưa có tài khoản Binance ấy thì mình sẽ để link uh, đăng ký ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha khi bạn uh, đăng ký qua link đó ấy, thì bạn sẽ được giảm ngay uh, 10% phí giao dịch ok thì ở giao diện là trang chủ của Binance ấy bạn sẽ nhấn mục uh, ví ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn uh, ví giao ngay cho mình nha kế tiếp nhấn vào rút này sau đó mục tìm thì bạn sẽ tiến hành tìm đồng UST này nhấn vào này chọn uh, gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nha rồi mục ờ, địa chỉ thì bạn sẽ là nhỏ dán địa chỉ ví UT Black ở trên app kia vào đây ha. Sau đó mục ờ, mạng lưới này thì bạn tiến hành chọn mạng ờ, TDC20 cho mình ở cuối cùng đây này. Nhấn vào xác nhận này. Rồi kế tiếp mục số lượng ấy, thì bạn sẽ là nhập số ET bạn muốn làm nhá. Bạn lưu ý nhá là như vừa nãy mình chia sẻ là trên app kia chúng ta sẽ nạp tối thiểu là một U đúng không? Và trên sàn Myland này chúng ta sẽ nạp tối thiểu là 10 U này. Nó dù đây mình nạp 10 đô chẳng hạn thì mình sẽ nhập vào là Kế tiếp thì bạn quan sát ở góc trái dưới cùng này là chúng ta sẽ được 9,2 IU trên áp kia nha tức là phí mạng lưới đây là 0,8 u đấy cuối cùng mà nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này và sau đó chờ Binance ờ, duyệt rút tiền cho chúng ta nha sau khi Binance ờ, duyệt rút tiền xong rồi thì bạn sẽ quay chuyển app và nhấn vào submit để xác nhận rằng chúng ta đã chuyển tiền về app này đúng nha đó ở đây sẽ có đếm ngược này rồi thì bạn quan sát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 Rồi bạn quan sát này, hiện tại VIP 1 của mình thì mình sẽ nhận được uh, một đơn mỗi ngày nhá. Và lợi nhuận mình thu được mỗi ngày là 0,37 đô này. Kế tiếp là VIP 2 này. Đó để tham gia thì bạn sẽ nhấn vào Join Now để tiến hành tham gia này. Và đối với VIP 2 này thì chúng ta sẽ cần ít nhất là 10U ở trong à, tài khoản nha tương thế là VIP 3 này rồi VIP 4 VIP 5 này VIP 6 này VIP 7 và cùng là VIP 8 này thì chúng ta sẽ cần là 19.990 đô nha Ok sau khi nâng cấp VIP xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn vào sàn mà chúng ta sẽ tiến hành đặt đơn nha ở đây sẽ có rất nhiều các sàn như à, Wayfair này, rồi à, Flipkart này hay Shopee cũng nhiều Walmart Lazada, eBay, Best Buy, Etsy và cuối cùng là Amazon tương đương với VIP 8 nha Ok, mình sẽ nhấn vào sàn à, Flipkart à, tương với VIP 1 của mình này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đang à, đặt một trong ngẫu nhiên các đơn đây nha. Và bạn quan sát này, là ở đây sẽ có giá đơn này của nhà hoa hồng bạn nhận được nha. Ở đây sẽ có đơn là 4,98 đô này, rồi 5 đô này. Dù mình đặt đơn này chẳng hạn thì mình sẽ nhấn vào này. Sau đó nhấn vào submit để xác nhận đặt đơn nha. Ok, như vậy mình đã đặt đơn thành công. Thì tất cả những đơn của bạn ấy, bạn sẽ nhấn mục uh, tắt list này sau đó nhấn vào cumulated này đó đây chính là đơn vừa nãy mình đặt thành công này có giá 5 đô và hoa hồng mình nhận được là 0,375 đô nha đó bạn sẽ quay trần mục mai này đó bạn quá xa này là thu nhập hôm nay của mình là 0,375 đô này đó rồi thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất cách kiếm tiền chính của cho em này tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha bằng cách à, chia sẻ link giới thiệu bè và chỉ nhấn mục à, team này ở góc uh, chính giữa màn hình này rồi thì bạn quan sát lại ở đây sẽ có mã mời cũng như là đường link giới thiệu bạn.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 Khi người uh, nhập mã mời của bạn hoặc là đăng ký qua link của bạn thì bạn uh, sẽ nhận được hồng nha. Và đối với app này thì chúng ta sẽ có 3 tầng app này là team A tương đương với uh, tầng 1 này, rồi team B, team C này. Thì đó là những cách kiếm tiền chính của cho app này nha. Tiếp theo thì uh, cuối cùng mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ở trên app này nha. Bạn sẽ quay trở lại mục home tức là trang chủ này, sau đó nhấn vào withdraw. Thì uh, trước khi rút tiền ý, thì bạn sẽ đánh uh, ờ, thêm phương thức thanh toán tức là địa chỉ ví điện tử để chúng ta tiến hành rút tiền nha. Nhấn vào submit này. Tiếp theo chọn là add withdraw method này. Rồi một cái entity thì chúng ta có thể rút tiền qua đồng USD hoặc là đồng USDC này thì đều tương đương với đồng đô la nha. Sau đó mục uh, network tức là mạng lưới đấy bạn tiến hành à, cho bạo TLC 20 cho mình rồi kế tiếp mục à, Enter Network Address ấy, thì bạn sẽ đánh à, dán địa chỉ ví UST của bạn trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Trainnet, MetaMask, rồi Onet vân vân nha. Rồi kế tiếp mục Transaction Backward ấy, thì bạn sẽ tiến hành nhập mật khẩu rút tiền tức là mật khẩu thanh toán lúc chúng ta đăng ký tạo tài khoản đấy. Và cùng nhấn vào Submit để tiến hành thêm địa chỉ rút tiền nha. Ok, sau khi thêm địa chỉ rút tiền thành công rồi thì ở mục cơ mao bạn sẽ tiến hành nhập số lượng tiền bạn muốn rút này sau đó mục uh, ờ, payment password thì bạn sẽ đang nhập mật khẩu thanh toán tức là mật khẩu rút tiền đấy cuối cùng nhấn vào submit để ờ, xác nhận rút tiền nha và trẻ thêm ý, min rút ở trên app này sẽ là một đô này đó và mỗi ngày chúng ta có thể ờ, rút được một lần cũng như là khi chúng ta rút tiền thành công ấy thì chúng ta sẽ nhận được tiền trong vòng 5 phút nha cuối cùng là bạn nhớ nhập chính xác mật khẩu rút tiền cũng như là địa chỉ rút tiền này thì uh, chia thêm ấy, mình sẽ cập nhật thông tin điều kiện rút tiền cũng như rút tiền thành công ở trong nhóm Zalo hoặc nhóm Telegram cũng như nhóm Facebook của Hoàng gia nha thì link tham gia ba nhóm ấy mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha ok thì đó là cách rút tiền ở cho này ngoài ra bạn quan sát ra góc trái trên cùng này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi à, thắc mắc hay về nào ấy, thì bạn có thể liên hệ với à, bộ phận chăm sóc khách hàng ở đây nha và cũng nhà nếu mà bạn là chưa hiểu phần nào ấy, thì bạn sẽ quay trở lại một home này tức là trang chủ này sau đó nhấn vào mục Cambly tức là công ty nha thì ở trong đây ấy, sẽ có tất cả các thông tin về app này nha đó từ việc là chúng ta sẽ đầu tư VIP 1 này là 5 đô này và bạn sẽ nhận được 7,5% ờ, nha. Tương đương là mỗi ngày bạn sẽ kiếm thu nhập được là 0,375 đô này. Tương thế là VIP 2 chúng ta sẽ cần đầu tư là 20 đô này và thu nhập mỗi ngày là 1,6 đô nha. Rồi ờ, VIP 3 này, quy là VIP 4 này, VIP 5 này và VIP 6, VIP 7, cuối cùng là VIP 8 chúng ta sẽ đầu tư là 2.000 đô, thu nhập là 15%, tức là mỗi ngày chúng ta sẽ kiếm được là 3.000 đô nha. Và cuối cùng này, là như vừa nãy mình chia sẻ là đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng đẹp đúng không? Là đối với level 1 ấy chúng ta sẽ nhận được uh, ờ, 10% nha. Level 2 sẽ là 3% và cuối cùng level 3 thì chúng ta sẽ được uh, ờ, 2% này. Đó bạn thể quan sát thấy nha. như vậy là Hoàng Giang đã chia sẻ giới thiệu cũng review cho bạn app đặt đơn kiếm tiền này.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 Và đừng quên uh, subscribe, đăng ký channel kênh tút của Hoàng Giang. Hoàng Giang chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang.